là bộ quân không tang vào nhưng bây giờ công nghệ 6 sống không rồi người quân của ngõ rồi luôn những cái bộ bắt hay là những bộ vị không tang vào rất nguy hiểm anh em nhá những cái ưu điểm và nhược điểm nhà mình đã không ngừng cải tiến ra nhà mình đã cho ra cái máy nhận diện V66 này với cái máy nhận diện V66 này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị anh có thể bình ta anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi anh em đi nhá anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì sòng sới là chơi con gì ví dụ thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết quân nào hoàn toàn là xe chín anh em nhá anh em đi về ví dụ địa phương tôi là chơi con tú đi thì tôi biết là sới là chơi con tú rồi tôi sẽ mua một bộ tú ở nhà để tôi nhận diện anh em đi nhá quân là hoàn toàn xe chín rồi nó sẽ ghi nhớ vào quân cái nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản lẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và tứ tưởng dung tại sao dung nhịp nhàng thế tí nữa tôi sẽ vào tôi thực tế luôn và tôi hướng dẫn luôn cho anh em tại sao là dung nhịp nhảy như thế anh em nhìn nhá dung là dùng trực tiếp máy không phải qua bất cứ bộ phận nào nữa cứ 3 mét hết về dung là dùng trực tiếp bên nó anh em nhá bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá cuối cái video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhà mình ạ thì có ba cơ sở một là ở hà nội bến xe mỹ đình hai là bến xe đà nẵng ba là bến xe miền đông anh em nhá bây giờ đi chơi anh em chỉ cần khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn tôi biết là địa phương tôi trông tú tôi sẽ lấy một lá bài bất kỳ đây là lá bài của sới bây giờ tôi sẽ lấy một lá bài ở ngoài trọ đi anh em nhá anh em nhìn nhá nhận diện phải nhận diện tất cả sóng lưng anh em nhá không được nhận diện một còn anh em nhá anh em đặt lên khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ rung lên cả nó đã ghi nhớ cái màu xanh 2k này coi như là không tác dụng nữa anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe cái rung của nó và cái đèn của nó ra sao anh em nhá bây giờ tôi cắt thử luôn lá bài một số tôi test thử cho anh em nhà mình ạ có hai cơ sở ba cơ sở bến xe mỹ đình hoặc là bến xe đà nẵng hoặc là bến xe miền đông anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi để ra cái bát này dùng để cho anh em nghe và cảm nhận anh em tứ tưởng nó không thu được màu nào tất nhiên nó không dùng đấy ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ dùng một cái sấp hai nó thu thiếu hai màu dùng hai cái và vâng, nháy hai cái đèn ba đen hay ba trắng nó dùng một cái tứ tử không mà dùng rồi bây tôi bảo tế luôn tôi test thử cho anh em vài ba thứ bảy anh em đã anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình nhà mình chỉ có một số điện thoại duy nhất trên màn hình anh em nhé máy báo rung hai cái rồi cứ để 5 đến 10 giây nó sẽ thu được màu quần anh em nha tất nhiên số hai rồi mở này không mở ở trên xài anh em nhá tiếp này máy báo rung một cái rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi mở này không mở xài ba đen này chồng quân chồng vị máy đều ra quả người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ sai bởi tôi đúc luôn vào người dung chỉ mình biết được người cạnh không thể biết được anh em nhá anh em như này anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá máy báo dung hai rồi trong ba trong đĩa tất nhiên sắp hai rồi mở này không mạ sai chồng quân chồng vị máy đều được ra kết quả anh em nhá tiếp này ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên số hai rồi mở đây không bàn sai kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống lại trên màn hình để mình tư vấn thể hơn anh em nhá bạc cầu rồi máy vẫn bảo dung hai đánh 200 triệu ở số hai mở đây không bảo có chuyện xài anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá cuối video này tôi sẽ đập mát và đập điệu xé quần cho anh em anh em nhá máy báo không dung rồi trong mắt trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi tôi đánh 200 triệu ở senko mở này tứ trắng này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của cái máy nhận diện V66 là bây giờ tôi để lẻ xem nó dung không nhá anh em nhá lẻ tất nhiên là dùng một cái rồi anh em nhá qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của cái máy nhận diện V66 này như nào rồi anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tặng trên màn hình bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn cho anh em quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá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 tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai sự trinh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không bao rung anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi sắp thử nó cho em vài ba tiếng bạc anh em nhá để cảm nhận được anh em nhá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 đó là cái máy nhận diện T100 này với cái máy nhận diện T100 này anh em lưu ý nhá ngày xưa muốn bịp người ta bắt buộc anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi nhà tôi đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện T100 này tại sao tôi gọi là máy nhận diện T100 này bây giờ tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cách sử dụng nó ra sao với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em vẫn có thể bịp người ta anh em nhá với cái máy nhận diện này anh em nhìn nhá anh em phải biết địa phương anh em chơi con gì ví dụ địa phương tôi chơi quân tú tôi tí nữa tôi sẽ nhận diện quân tú đi hoặc là quân villa quân thăng long hay quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em nhìn này quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em bát đĩa hoàn toàn là sai chín tí nữa cuối cái video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100 trăm là sai chín anh em nhìn nhá cái máy này cứ khoảng cách của nó từ hai mét rưỡi hết về nó sẽ thu các màu quân anh em nhìn nhá dung là dùng trực tiếp với nó lẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em đi nhá cái máy này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất hai ba ngày hết được pin anh em nhá bây giờ tôi sẽ vào thực tế và tôi test thử cho anh em địa phương tôi cho con tú tôi sẽ nhận diện con tú đi tôi sẽ lấy một cỡ bài bất kỳ đi anh em nhá ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử nó cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu của sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây giờ tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quân của tú rồi cái máy này nó đã ghi nhớ cái màu quân của tú rồi anh em nhá coi như cái lá bài này nó mất tác dụng đây là cái lá bài xanh chín của sới đi hay là quân villa quân năng long đều hết bây tôi sẽ cắt thử và tôi test thử cho anh em anh em nhá anh em lưu nhá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 sấp hai khu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái ba đen lên ba trắng đều rung một cái tứ tưởng thì không bao giờ rung rồi anh em lưu nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi bây tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em lưu nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng đâu được rung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một bảo vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện sai anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này máy báo cũng dùng rồi tất nhiên là tứ tử rồi không biết tứ tử đen tứ tử trắng đánh 200 triệu vào senko mở này tứ tử đen này anh em này đánh sập luôn cả bảo vị anh em nhá tiếp này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 tất nhiên là lẻ rồi đánh 500 triệu và lẻ mở này ai đắt những tiếng lẻ chỉ có ra đây mở thôi mở này ba trắng này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị là như nào bê tôi để sau hai nó thiếu hai mặt vị nó sẽ dùng hai cái này anh em này dùng rất rõ ràng anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe giá bát bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em lưu nhá quân nặng được thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết anh em chỉ cần biết chốt anh em chơi quân gì thôi anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi anh em mang cái máy này thôi khoảng cách từ hai mét rưỡi anh em sẽ thu được hết màu quân anh em nhá anh em này anh em nhìn nhá bát đĩa hỏa cảm ơn em xem clip